đây là một cái thùng mà mình đã độ chế camera cực kỳ nhỏ vào trong đây rồi nên khi mà làm xong á, thì cái thùng rất là đẹp giống như 100% cái thùng gốc luôn nha các bạn thì cái thùng này khi mà làm xong là sẽ bao cho các bạn soi đèn không thấy nam châm không hít nha các bạn nên là khi mà các bạn luồn những cái thùng này vào sòng thì các bạn rất là yên tâm không có lo vấn đề người ta phát hiện ha thì khi mà vào sòng thì các bạn chỉ cần luồn cho mình cái thùng vào là các bạn đã chơi được rồi cái dĩa của người ta cái điện thoại à cái dĩa của người ta hột của người ta là các bạn có thể chơi được rồi ha chiến thắng một cách hiệu quả thì à, mình cũng nói luôn là đối với cái đồ bầu cua này thì à, khi mà các bạn vào sòng sới người ta chơi ít nhất các bạn phải bỏ được cái hột vào hoặc cái thùng vào thì các bạn mới có thể chơi được một cách hiệu quả nhất còn tránh cái trường hợp mà trên mạng bây giờ họ quảng cáo rất là nhiều những cái sản phẩm mà Ờ, không chơi được khi mà các bạn mua về thì các bạn vừa mất tiền mà vừa không chơi được nên là khi mà các bạn mua hàng nên các bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi mua tìm những cái cơ sở đại lý nào uy tín thì các bạn nên mua hàng nha các bạn thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái thùng camera này nó có hiệu quả hay là nó có báo chính xác như những cái lời mà mình nói hay không ha thì cái bộ thùng này đi kèm của nó là bao gồm một cái thùng một cái điện thoại để các bạn dò kết quả và một cái bệ sạc thì đối với ngày xưa thì những cái thùng camera hay những cái thau camera thì nó sử dụng màu sạc kim thì trên những cái đây những cái đít thùng là nó có rất là nhiều cái dấu kim khi mà các bạn luồn cái thùng này vào á thì họ sẽ phát hiện ngay còn bây giờ thì không ha các bạn đây các bạn thấy không rất là láng luôn không có bất kỳ một cái dấu vết nào hết bây giờ họ sạc bằng sạc điện từ đây là cái sạc bệ nè sạc này thì các bạn cứ cắm trực tiếp cục sạc Samsung hoặc Apple vào đây và các bạn cắm cái này vào con cóc điện thoại và sạc thôi ha thì khi mà các bạn sạc á, thì các bạn cứ đặt cái thùng lên cái bệ thì khi mà chúng ta sạc á, thì nó sẽ báo đèn đỏ và đầy pin nó sẽ báo đèn xanh còn khi mà cái thùng này đầy pin rồi thì các bạn chơi trong vòng tầm 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng nó hết pin nha thời gian cũng rất là lâu để các bạn chơi thì um, khi mà các bạn uh, mua hàng các bạn lên trực tiếp cơ sở thì sẽ được nhân viên họ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng và cách chơi như thế nào cho hiệu quả hơn thì ờ, đối với sòng sới các bạn thì nó dễ sẽ dễ hơn ha nên là nếu như các bạn nào mà ở gần cơ sở của mình thì cứ bỏ một chút thời gian lên trực tiếp cơ sở xem hàng và test hàng thoải mái nhân viên họ sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho các bạn cái nào mà phù hợp với sòng sới của các bạn họ sẽ bày cho các bạn những cái cách chơi nào mà hợp lý nhất phù hợp nhất để cho các bạn có thể chiến thắng ở trong cái sòng chơi đó được thì các bạn cứ bỏ chút thời gian để lên ha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 đây mình bấm qua màn hình đây cho các bạn xem này ha bầu hai con cá này đây là camera màu luôn nha thùng camera này camera màu luôn nên thấy rất là rõ hai con cá một con bầu sóc nè bầu tôm gà đây qua camera này thì nó qua camera điện thoại thì nó hơi khó nhìn đây bầu gà tôm sóc nè bầu gà nai nè mở nè có bầu có gà có nai nhé các bạn tiếp tục nha cua tôm và nai mỏ này có cua có tôm có nai ha rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần sóc và bấm xem kết quả thôi ha hai con nai một con bầu nó thấy hết cái thùng luôn không có giống như những cái thùng ngày xưa nữa đây tiếp tục nha bầu cua tôm mở này bầu cua tôm này ha có bầu có cua có tôm thì à, bên mình nhận làm tất cả những cái thùng như là thùng sơn nè hay là thùng uh, à, tomeca thau nhôm này ha những cái thau nhôm này nè hoặc là những cái tomeca đủ kích thước kích cỡ thì mình đều có thể làm được đối với những cái sòng sới nào mà các bạn chơi những cái mẫu thùng mẫu thau như thế nào thì các bạn có thể chụp qua zalo cho mình hoặc là gửi trực tiếp lên mình sẽ độ chế camera vào trong đó cho các bạn nha thì à, bên mình ngoài những cái dụng cụ để các bạn chơi bầu cua thì bên mình còn có sóc đĩa tài xỉu bài lá hay là những cái bản game hack trên điện thoại thì à, thắc mắc cần hỗ trợ thì các bạn cứ alo trực tiếp cho mình qua hai số điện thoại 0984 35 tứ quý 3 và 0379 07 tứ quý 5 nha thì à, những cái bạn nào mà ở xa quá các bạn không có thể lên trực tiếp cơ sở của mình được thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì bên mình làm ăn thì rất là uy tín đồ đạc là có thật thì mới bán nên là khi mà các bạn mua hàng bên mình sẽ được kiểm tra thoải mái và test hàng ok thì lấy ha thì ờ, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình thì thắc mắc cần hỗ trợ thì các bạn cứ alo trực tiếp để mình ờ, tư vấn cho các bạn nha